vạch trần hết tất cả các ông nhọt đi thanh tra tất cả các tỉnh và bác cho cho quyền này cho phép xử tại chỗ cho xử tại chỗ chịu trách nhiệm với đảng với nhà nước với bác về báo cáo sau thế là cái đoàn thanh tra của cụ bùi đoàn đoàn với ông huy cận đi nghĩa là cách chức một loạt các lãnh đạo chính quyền ủy ban tỉnh ở các địa phương và sau đó bác có thư là thư gửi các đồng chí miền bắc thư gửi các đồng chí miền Trung là nơi mà xảy ra cái sự kiện đó, tham nhũng cửa quyền hách dịch đó cho xử tại chỗ là thế cho xử tại chỗ nhưng kèm theo chế tài tức là phải chịu trách nhiệm về cái việc xử đó từ thời bác mà quản lý chặt chẽ đến như thế